Hello xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929 và số đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo và cả chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhá. Hôm nay thì chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác tiếp uh, một lô máy cơ xích Hôm nay thì cửa hàng chúng em là vào ngày 16 tháng 2 năm 2023 các bác nhá. Cửa hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích đánh dấu ký tự là lô chữ T các bác nhá từ T1 cho tới T10 đó và giá là đã công khai báo giá trên từng con một các bác nhá từng con một và giá cửa hàng chúng em là đã hoàn toàn miễn phí vận chuyển và được tặng kèm cho các bác bộ phụ kiện là một típ mở buji một chiếc rũa và một tô vít chỉnh và hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản luôn các bác nhá các bác nào mà ưng ý con nào thì cửa hàng chúng em có đánh dấu ký tự là chữ T này này các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em um, đánh dấu trên từng con ấy các bác ưng con nào các bác đọc cho em cái mã đó là cả chúng em biết ngay các bác muốn đặt con gì là để lại cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên thì cả chúng em sẽ ship đến tận nơi cho các bác cao nhá hàng tới các bác kiểm tra đúng như trên máy trên video các bác nhận hàng thanh toán các bác không cần phải cọc trước đó máy móc thì cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ ATZ <clears throat> hôm nay thì chúng em lên lô tổng cộng gồm có 10 con uh, những có dòng khai thác chuyên nghiệp cũng có dòng khai thác tầm trung cũng có và dòng cưa gia đình cũng có mà hiện tại thì cả chúng em đang có hai chiếc máy cưa tay cụt siêu vip và chất lượng các bác nhá hai con Echo Kyrit và một con Ryobi máy móc cực kỳ đẹp hôm nay lô này là 10 con đẹp như cả 10 luôn các bác nhá đấy con đầu tiên là một con máy cưa uh, Estin Estin con này là dòng Estin 021 các bác nhá Estin 021 con này là made in Germany công suất của nó là 40cc các bác nhá 40cc có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho bác đó nguyên zin của nó đang là một ốc lam nhưng mà con này thì nó nó đã lên sẵn hai cái lỗ này con này thì có thể lên được hai ốc lam các bác nhá các bác nào mà có nhu cầu muốn lên hai ốc lam ấy thì các bác uh, muốn đặt hàng con này mà muốn lên hai ốc lam thì liên hệ cho cửa hàng chúng em báo cho cửa hàng chúng em thì cửa hàng chúng em sẽ lên miễn phí cho các bác luôn các bác nhá miễn phí thêm một ốc lam nữa <coughs> đó Máy móc con này tay nắm giật to bản này ST1 ờ, giá 3 triệu 800 ngàn Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên từ ATZ Thắng xích thì sử dụng đầy đủ các bác nhá Con này tình trạng khá là đẹp luôn Mặt tiền con này đây Cam kết cho các bác là chuẩn zin từ ATZ Chuẩn zin từ ATZ luôn Đó Lam con này mặt cắt là được uh, 45 uh, Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá 35 phân đó máy móc con này khá là ok đẹp tình trạng xuất sắc cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá cam kết là hàng chuẩn zin con này về thì có các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái và hợp lý luôn dòng khai thác tầm trung công suất 40cc sản xuất tại Đức máy móc nguyên zin nguyên bản về để cho các bác sử dụng đó phần bên này là phần uh, uh, đổ xăng pha nhớt này sử dụng xăng pha nhớt hai thì các bác nhá còn phần này là nhớt để bôi trơn lam xích đó Thank you. máy móc thì cực kỳ chất lượng và đảm bảo luôn các bác nhé hàng chuẩn zin nguyên bản từ ATZ đó quá chất lượng luôn các bác nhé con này tình trạng khá là đẹp tem mác hầu như là còn nguyên zin nguyên bản luôn các bác nhé tem mác còn nguyên vẹn từ ATZ này có cái phần chữ ở đây thì nó đã bị bay mất chữ mất rồi mà hàng bãi mà thấy thì không tránh khỏi được rồi chuột này made in Germany các bác nhé hàng của Đức đấy ạ à. rồi con T2 T2 này ạ. À. T2 là một con máy cưa Espin 028. Con này thì cả chúng em là đang bán xả luôn các bác nhá. Đang bán xả tại vì cả chúng em hiện tại thì bây giờ đang chuyên về những sản phẩm khai thác tầm trung và những dòng nhỏ thôi. Những cái dòng lớn thì hiện tại chúng em đang tạm uh, tạm ngưng. Đó, nên là hiện tại đang có một con máy lớn thì cả chúng em bán xả lỗ luôn. Hiện tại con này thì cả chúng em đang bán với giá 4 triệu này để về cho các bác sử dụng khai thác chuyên nghiệp. Công suất của con này là 47cc các bác nhá, 47cc về chuyên để khai thác keo tràm, đầu linh tinh nhá. Máy móc nồi đồng cối đá luôn. Thương hiệu Yestin của Đức các bác nhá. Không phải là bán xả là máy đều đâu các bác nhá. Bán xả tại cửa hàng chúng em là hiện tại thì bán để cho nó đi nhanh thôi. Đấy chứ còn máy móc vẫn cam kết cho các bác là chuẩn zin từ ATZ. Đó. <clears throat> chuẩn zin từ ATZ các bác nhá không phải lan tan gì cả đây lọc gió của nó này nòng này buji nguyên zin này điện đóm này dây điện dây điếc này nòng hơi đây các bác nhìn qua nhá đấy lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá lốc là lốc nhôm luôn ốp lam hai ốc lam con này riêng con này nhá nguyên zin của nó theo máy là một cây lam latin luôn ạ à. một cây cây lam latin cực kỳ đẹp và chất lượng luôn đấy hiện tại con này nếu mà trên thị trường nha thì đang rơi vào tầm khoảng tầm 5 triệu đổ lên nhưng mà hiện tại thì con này thì cửa hàng chúng em à, bán xả luôn để về nhập những dòng máy khác về để bán nên là có một cây duy nhất các bác nhá các bác nào ưng ý muốn cần tìm những dòng máy cưa mà để khai thác keo tràm khai thác chuyên nghiệp mà giá cả phải chăng thì hôm nay thì cửa hàng chúng em có một cây thắng xích sử dụng vẫn là ok các bác nhá <coughs> cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc đấy làm con này mặt cắt là được uh... Dạ mặt cắt là được 40 phân các bác nhá Mặt cắt con này là được 40 phân Dạ vâng, con T3 T3 là một con máy cưa Exocurit Con này thì ờ, khai thác tầm trung công suất 35cc Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại Đó, có con này đặc biệt Con này là được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá Giật rất là nhẹ nhàng Thương hiệu của Exocurit ừ. Này đây Tất cả thông số kỹ thuật của nó này các bác nhá Sản xuất năm 2002 này đó, cân nặng là 4,4 kg là đầu máy không các bác nhá, nòng là nòng đứng. vẫn tích hợp hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 lam con này mặt cắt là được uh, máy con này tình trạng cũng cực kỳ quá là ok luôn mặt cắt là được 35 phân các bác nhá mặt cắt 35 phân giá 2 triệu 950 T3 của Echo con này thì theo uh, con mắt mà uh, cửa hàng chúng em đánh giá thì con này nó khoảng tầm 90% này các bác nhé cực kỳ đẹp và chất lượng luôn đó mặt tiền quá là đẹp này 2 triệu 950 tem mát hầu như là còn chuồn chỉ Ờ, và bây giờ thì cả chúng em là qua những dòng sản phẩm mẫu cưa sử dụng gia đình này Về cắt củi, cắt cành, đồ linh tinh Là đầu tiên là một con máy cưa T4, một con máy cưa Ryobi tay dài các bác nhá Tem mát cũng còn khá là ok, hầu như là còn nguyên vẹn luôn các bác nhá Con máy của Nhật nội địa Cực kỳ đẹp, hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 Con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá về để cho các bác sử dụng thì cực kỳ thoải mái luôn làm con này mặt cắt là được 35 phân đấy ạ 35 phân đó 35 phân mặt cắt giá 1 triệu 850 thương hiệu Ryobi cực kỳ đẹp luôn các bác nhá có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về 25 phân đổ về cho con này thì sử dụng khá là hợp lý các bác nhá cho các bác nào mà hay ở nhà gọi như là lâu lâu mới sử dụng về cắt củi nấu rượu hoặc là về cắt cành đủ linh tinh nhé hoặc là hay cắt ở dưới đất các bác nhá những sản phẩm này thì về thương hiệu của Nhật Bản thì cam kết cho các bác là tiết kiệm nhiên liệu là một này đó với lại là máy móc nó đỡ hỏng vặt đó bởi vì cái dòng Nhật của nó ấy, những cái những cái ông mà bên Nhật thì người ta thiết kế thì cực kỳ bền luôn các bác đây là hai phần nắp ấy. nắp này là để nhớt ừ, bôi trơn lam xích này cái này là để uh, uh, sang pha nhớt các bác nhé phanh sang pha nhớt thì đổ đằng trước còn bên dưới này là đổ nhớt để bối trơn làm xích công tác gạt xuống là tắt gạt lên là mở đây là phần buji bujier của nó rồi ờ, và đây các bác nào mà đam mê thương hiệu Hitachi đó, ờ, thì các bác lựa cho em sản phẩm con này một con máy cưa cũng dòng hệ tay dài của dòng Nhật nội địa giá là cũng 1 triệu 850 các bác nhá cam kết là cũng hàng chuẩn zin từ ATZ ừ. quá là đẹp luôn nhá phần bù này các bác hầu như chưa hề có vết hàn gì gì cả làm con này mặt cắt là được um, 35 phân luôn mặt cắt 35 phân mặt cắt các bác nhá xích là xài xích mini xích này trên thị trường thì bán rất là nhiều nên là các bác không phải lo đến nữa là uh, xích xiếc là nó hỏng hoặc là lam nếu nó hỏng thì không biết là nó có chỗ để bán không thì hiện tại bán rất là nhiều luôn các bác nhá vẫn tích hợp núm bơm xăng phụ để dễ dàng tiện lợi lên xăng phần công tác vẫn ở dưới này gạt lên là tắt và gạt xuống là mở Đấy, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân về cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá một con máy cưa e E35 này là phần uh, nhớt bôi trơn lam xích phần trên này là để phần xăng pha nhớt này đó, đây là chỉnh xăng chỉnh gió là ở đây chỉnh gang ti là phần dưới này đó đây là toàn bộ uh, chỉnh xăng chỉnh gió chỉnh gang ti nhỏ nhẹ con này cân nặng nếu mà cả lam xích vào nữa thì em nghĩ nó khoảng tầm 4 kg đây các bác 4 kg để về cho các bác sử dụng cầm cả ngày thì không phải xin dây hết xăng mất rồi các bác nhé các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì cứ tự tin mà đặt bởi vì con này thì cả chúng em đã dọn ngon lành từ A tới Z hết rồi các bác nhé này thì cả chúng em vừa nãy lên quay video mà nó bị hết xăng ở trong máy mất rồi bây giờ chạy đi lấy xăng thì nó lâu quá đó máy cam kết cho các bác nổ ngon lành từ A tới Z con T6 đây con T6 là một con máy cưa Tananka Tananka giá 1 triệu 900 ngàn máy móc tình trạng cũng cực kỳ đẹp đây cho phần các bác xem qua đấy ạ <clears throat> quay chi tiết luôn các bác trên video để cho các bác dễ dàng đặt hàng phần bô cực kỳ đẹp đây xong các bác nhá máy móc chạy ngon lành con này thì sử dụng giống như kiểu xích là xích cưa điện luôn đấy các bác làm xích cưa điện là các bác nào mà ở nhà mà đã xài làm xích cưa điện mà có làm xích cưa điện thì ráp vào cái máy này là vừa y luôn các bác nhá làm vẫn là mặt cắt là được 35 phân đó núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác cái này là phần tăng chỉnh xích là trên phần thân lam này luôn các bác nhá các bác chọc tu vít ở đây các bác vặn lên vặn xuống là để phần dài ngắn của cây lam đó. công tác vẫn là phần dưới này gạt xuống là tắt gạt lên là mờ phần này là phần ờ, đủ để nhớt bôi trơn làm xích phần này là đủ xăng pha nhớt các bác nhá cắt gỗ đường kính khoảng 25 phân đủ lại con máy Sindaiwa Sindaiwa các bác nhá con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực lò xo này đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác phần này là phần bình xăng con này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá bôi e lọc gió bình xăng con công tác ở đây e gió là phần đây luôn đó e gió tự động luôn các bác nhá bấm cái là tự này về đấy giá lại chỉ 1 triệu 750 ngàn thương hiệu sinagua thì các bác nào mà đam mê cái thương hiệu này rồi thì các bác sử dụng cho em các bác nhé làm mặt cắt là được 30 phân 30 phân ạ cắt gỗ đường kính vẫn là 25 phân đủ lại các bác nhé con này nổ thì cực kỳ ngon luôn nổ thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhé này, cho các bác này giật rất là nhiều T8 này T8 thì là một con máy cưa Echo Curit 3100. Công suất của con này là 30,1 cc các bác nhá. Đây thông số kỹ thuật của nó này và đặc biệt con này là nó là có xả áp ở đây. Xả áp ở đây này. Đó. Các bác muốn giật nhẹ nhàng các bác bấm cái xả áp này lên. Đời này là nó đời có xả áp các bác nhá. Giá nó là 2 triệu 050 ngàn Đó con này điều đặc biệt nữa là theo máy là được một cây lam latin các bác nhá cây lam latin này các bác nhá cái dòng sản phẩm máy cưa nhật bãi thì rất ít khi nhưng rất ít có những cái máy lam latin thường thường là theo máy như thế nào thì cả chúng em sẽ để im như thế để về bán cho các bác luôn các bác nhá chứ không phải là đổ qua lam xích đổ qua này nó vẫn là núm mưa song phụ đầy đủ cho các bác con này thì không nó có chụp giật trợ lực nhưng mà nó được tích hợp xả áp ở đây giật cũng rất là nhẹ nhàng như một cái chiếc chụp trợ lực trùng giật trợ lực luôn hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 các bạn nhá 30 cc công suất là 30 30,1 cc cân nặng là cả lam xích em nghĩ khoảng 4 kg đó áp lên giật thì cực kỳ nhẹ luôn các bác nhá thương hiệu Echo Kyrit của dòng Nhật nội địa đây Kyrit Cop sản xuất made in Japan <coughs> theo máy thắng xích thì sử dụng đầy đủ ta TZ các bác nhá theo máy là một cây làm là tinh luôn Dạ vâng và tiếp tục là một con máy cưa tay cụt con này là dòng thương hiệu tay cụt của dòng Nhật nội địa các bác nhá GC301 con này thì giá 2 triệu đồng máy móc thì như sưu tầm luôn các bác ơi cực kỳ đẹp luôn các bác nhá lam là tăng giảm trực tiếp trên phần thanh lam này luôn xích là xài xích giống như xích cơ điện xích 91 các bác nhá lam mặt cắt là được 35 phân lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy đấy ạ à. hai ốc lam vẫn là hai ốc lam các bác nhá hai ốc lam này con này thì tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá em đánh giá con này nó rơi vào tầm khoảng 90 phần trăm nữa đây là phần công tác của nó gạt xuống là tắt, gạt lên là mở ừ. đây là phần nhớt để bôi trơn làm xích các bác nhá đây có ký tự ở đây đây đây đó còn đây là để xong phá nhớt có tích hợp uh, núi mưa xăng phụ đầy đủ cho các bác thắng xích sử dụng đầy đủ ngon lành từ ATZ các bác nhá tem mát là còn nguyên si từ A tới Z luôn chưa hề bong chóc hay là làm sao cả đấy đầy đủ tem mát T9 giá 2 triệu đồng sản phẩm mà uh, những cái dòng sản phẩm máy cưa Echo tay cụt hoặc là những dòng sản phẩm tay cụt này ấy, thì Phúc uh, thích hợp cho các bác nào mà thích nhẹ nhàng hoặc là về sử dụng mà sử dụng một tay cầm một tay mà cắt tỉa cành ở trên cao hoặc là hay leo thang ấy thì các bác sư cầm con này thì rất là tiện lợi luôn các bác nhé. đó mà thương hiệu Echo thì cực kỳ bền nữa con này thì tình trạng khá là đẹp Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Ryobi Tình trạng cũng cực kỳ nhức nách luôn các bạn nhá <coughs> Đẹp như Ngọc Trinh luôn Tem mát chuẩn chỉ ra tới dép Công suất vẫn là 30cc giá 1 triệu 800 ngàn hai ốc lam trực tiếp bằng khóa 10 Tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam mà con này thì xích là xài xích giống xích cưa điện luôn các bạn nhá Xích 91 ờ, lam vẫn là 35 phân con này thì cả hàng chúng em đang bán với giá là 1 triệu 800 ngàn Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này Tình trạng khá là đẹp đúng không ạ à? Thắng xích sử dụng vẫn là ok la từ A Đấy Vâng và cửa hàng chúng em vừa nãy thì đã test nổ từng con một cho các quý khách hàng xem Các bác nào mà ưng ý con nào đấy ạ thêm vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nhé Còn riêng về phần nội thất của cây máy ấy, thì cửa hàng chúng em là chuyên cung cấp giống sản phẩm nguyên zin nguyên bản từ A tới Z Các bác nào mà nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa hoặc là bung máy bung miếc đó bung nòng bung miếc ấy, Thì cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền các bác nhé. Đó <clears throat> hàng cửa hàng chúng em thì đảm bảo cho các bác là lấy uy tín là vàng nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mà các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em đó và cửa hàng chúng em thì cam kết cho các bác là chính hãng hàng nguyên zin hàng chuẩn nhật bãi nội địa một đời chủ chưa qua những người Việt Nam mình đã sử dụng các bác nhá nhập trực tiếp bên Nhật về luôn đấy hôm nay thì cửa hàng chúng em là lên lô tổng cộng gồm có 10 con từ T1 cho tới T10 và có báo giá trên từng con rồi đấy ạ các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em à, cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước đâu ạ nên là các bác cứ thoải mái các bác đặt cao nhá hàng tới các bác cứ yên tâm hàng tới các bác đi kiểm tra hàng mà các bác là quý khách hàng những sản phẩm à, hãy là những sản phẩm à, khách hàng thông thái để khi các bác đặt hàng thì có thể ưng ý nhất đó rồi và cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác